Vâng, xin được kính chào tất cả mọi người. À, chào mừng tất cả mọi người chúng ta tiếp tục quay trở lại với kênh Astro Cầu số miền Nam của mình. Thì à, như quý chị các bạn đã biết rồi, thì hàng ngày à, kết quả số số miền Nam đã ra thì mình cùng ngồi lại đây phân tích cũng như đưa ra những cái dự đoán chỉ ra những lời cầu cho tất cả cô chú chị miễn phí hàng ngày vào ngày mai đúng không ạ? Thì à, kênh của mình chia sẻ là hoàn toàn miễn phí. Thì quý chị à, xem video thì không không nên tua video mà hãy lắng nghe và cùng chia sẻ cùng à, đồng hành của mình à, mình sẽ chỉ cho tất cả mọi người những cái đường cầu để chúng ta có cơ hội chúng ta chiến thắng có cơ hội chúng ta vào bờ đúng không ạ à, lô đề mà số má mà chúng ta chơi chúng ta không có cái kỹ năng không có những cái à, khoa học thì chúng ta luôn luôn thất bại thưa quý chị ạ chính vì thế mà sau kết quả đã ra thì mình cùng phân tích và mình cùng lên kênh để chia sẻ những cái đường cầu những cái con số dự đoán cho tất cả cô chú anh chị thì chúng ta tham khảo vào ngày mai và trước mắt quý chị à, lời đầu tiên thì à, à cho phép kênh à, sơ cầu sổ số miền Nam của mình xin kính chúc cho tất cả mọi người chúng ta luôn luôn mạnh khỏe và gặt hái rất nhiều thành công và quý anh chị yêu mến kênh thì nhớ để lại cho kênh một nút like cũng như ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh để kênh có động lực à, phát triển cũng như à, có niềm khích lệ à, xây dựng những cái đường cầu những con số đẹp cho tất cả cô chú anh chị để chúng ta chơi hàng ngày đúng không ạ à, trước mắt mọi người đây chính là cái bảng kết quả mở thưởng của à, ngày thứ tư sổ số miền Nam ngày mùng 8 tháng 3 năm 2023 đúng không thì ngày hôm nay cũng có ba bài đó là Đồng Nai Cần Thơ và Sóc Trăng rồi thì đầu tiên ở đài Đồng Nai chúng ta có đầu là số 53 và đuôi là có số 64 tổng không và là càng một Cần Thơ chúng ta có đầu là có số 95 và đuôi là có số 76 tổng 3 gọi là càng một đúng không ạ rồi sóc trăng chúng ta có đầu là con số 54 và đuôi là con số 93 tổng 2 và là càng một à xin lỗi quý vị càng 3 đúng không ạ rồi điểm qua các đầu lô thì à, từ đầu 0 đối với đầu đồng nai từ đầu 0 cho đến đầu 9 thì đầu số 2 và đầu số 3 là bị công đúng không ạ tiếp theo ở Cần Thơ thì chúng ta có đầu số 3 và đầu số 8, số 6 là bị câm. Giờ sóc trăng thì từ đầu 0 cho đến đầu 9 thì đầu số 6 là bị câm đúng không ạ? Bị câm hoàn toàn. Nhìn chung bắt đầu lô thì ngày hôm nay cũng khá là đều đúng nguyên vị đúng không ạ? Rồi, cùng à, điểm qua cái kênh của mình à, bắt cho số cho tất cả mọi người nhé. Cái kênh của mình chia sẻ là hoàn toàn miễn phí rồi. Quý anh chị đi qua thì nhớ để lại cho kênh một nút like cũng như ấn được cái kênh đúng không ạ? thì ờ, các bạn xem video thì các bạn cũng đã biết rồi như ngày hôm qua mình có chỉ cho tất cả mọi người cái đường cầu ở đài đồng nai đúng không ạ thì ờ, thời gian không có mình sẽ có tất cả các đài mình đều có những cái phương pháp bắt cầu cũng như chia sẻ cho tất cả mọi người thì quý anh chị à, mọi người muốn uh, soi cái đài nào muốn chia sẻ những con số đài nào thì các bạn à, vào phần bình luận các bạn nhé đây các bạn vào phần bình luận kênh của mình thì mình sẽ à, à, sẽ xem xét cũng như mình sẽ trả lời tất cả mọi, mọi phần bình luận của mình đúng không ạ do cái kênh chủ của mình nó đã bị sập cho nên là mình à, có làm kênh mới thì hy vọng rằng cái lượt xem cũng như lượt like của tất cả mọi người à, sẽ cổ vũ cho mình đúng không ạ à, ngày hôm qua mình có chỉ cho tất cả mọi người cái đường cầu ở Đài Đồng Nai đã ăn được thông 4 hôm thì tiếp tục mình có bắt theo cái đường cầu đấy thì con lô bao lô 13 đúng không ạ thì đã nổ tưng mừng cho tất cả mọi người rồi đúng không ạ khá là ổn định cái đường cầu này khá là ổn định đấy lót 31 nhưng mình có nói lô chuẩn là con số 13 các bạn nhé nổ tương bừng đúng không ạ theo đường cầu thì à, bắt thì nó ok đúng không ạ còn các đài khác không theo đường cầu thì mình chỉ à, nghiên cứu và đưa lên tham khảo thôi cũng chị ạ còn đường cầu bắt thì nó khá là về khá là đều khá là chuẩn đấy đấy ở đồng nai đúng không ạ mình có bắt cho mọi người ba 13 31 thì ở đây con 13 của chúng ta đã xuất hiện đúng không ạ 13 31 thì không có nổ tương bừng con 13 các bạn nhé à, các bạn theo dõi kênh của mình các bạn cũng đã biết rồi à, chúng ta à, mình có chốt độc thủ lô cũng như à, đầu nuôi ăn khá là nhiều cho tất cả mọi người rồi đúng không ạ thì mọi người à, xem miễn phí thì các bạn à, không mất gì cả bỏ ra một hai giây các bạn để lại cho mình một nút like cũng như ấn đăng ký kênh để các bạn tiện theo dõi video của mình phát hành sớm sớm nhất hàng ngày nhé và tiếp theo tới là sóc trăng thì mình có chốt cho tất cả mọi người là con bao lô đó là 78 và 87 đúng không ạ nhìn trên bảng kết quả của chúng ta 78 và 87 thì à, khá là tiếc không có 78 và 87 như vậy chóc tăng chúng ta không thay gạt lái thành công rồi và Cần Thơ thì mình có bao lâu cho tất cả mọi người không phải bài không và sự các bạn sóc tăng ở đây là Cần Thơ đó Cần Thơ 787 và sóc tăng là 0770 đúng không? 0770 thì cũng à, khá là tiếc không gạt lái thành công rồi đầu đuôi trong ba đài 13 31 là 66 24 và 43 81 13 31 thì à, ăn được lô các bạn nhé không ăn được à, đầu đuôi rồi 66 24 thì cũng không có rất tiếc để có 64 các bạn bắt số 6 nó về 64 đúng không ạ cũng khá là tiếc đấy 24 thì à, không có có 54 cũng bị lộn xào rồi các bạn 81 thì không có rồi như vậy thì điểm qua kết quả trên kênh ngày hôm nay là chúng ta chỉ ăn được duy nhất con 13 bao lô ở đài đồng nai các bạn nhé. Và tiếp tục ngày mai của chúng ta là ngày thứ, thứ năm đúng không ạ? Thứ năm thì chúng ta sẽ có uh, ờ, 3 đài. Đúng không ạ? Mình sẽ chỉ cầu cho các bạn một cái đường cầu này cũng khá là ok. À, ăn cũng khá là dài ngày rồi. Cái đường cầu này thì à, thật sự mà nó cũng khá là ok các bạn à, xin lỗi các bạn nhé để mình à, chỉnh lại đây, đây. rồi mình sẽ chỉnh lại cái à, cái à, đường cầu à, chỉnh lại những cái uh, kênh của mình các bạn thì uh, ngày mai của chúng ta là ngày thứ năm đúng không ạ thứ năm thì chúng ta sẽ có ba đài tây ninh an giang và bình thuận tây ninh an giang và bình thuận đúng không ạ rồi mình sẽ à, à, chọn một cái đài bất kỳ các bạn nhé mình sẽ chỉ cho các bạn một đường cầu lô ăn cũng khá là dài ngày rồi liên độ ăn được à, liên thông là 6 hôm rồi các bạn thật sự mà nói thì bắt theo cái đường cầu phương pháp được khá là ok đúng không ạ và mình sẽ chỉ cho các bạn một đài bất kỳ các bạn nhé đây mình sẽ chỉ an ra Hàn Giang thì à, biên độ mình lấy cái à, nó ăn thông được 7 ngày rồi mình sẽ chỉ 5 ngày rồi các bạn mình sẽ chỉ cho các bạn các bạn nhé để à, đây mình sẽ bán lấy từ ngày mùng 5 tháng 1 năm 2023 thì cách một tuần thì nó sẽ về à, sổ số của chúng ta sẽ sổ một lần đúng không ạ đây ngày 5 tháng 1 2023 thì à, mình chỉ thì à, mình sẽ chỉ cố gắng à, thật là chậm rãi cho tất cả à, cô chú anh chị cùng tất cả mọi người để chúng ta nắm bắt được và chúng ta có cái phương pháp để chúng ta chơi đúng không ạ thì à, mình chia sẻ thì là hoàn toàn là miễn phí rồi thì mọi người đi qua thì nhớ để lại cho mình một nút like cũng như ấn được cái kênh để hộ mình nhé à, mình có động lực để mình à, tiếp tục lên video à, chốt số cho tất cả mọi người cũng như chia sẻ những cái đường cầu cho tất cả à, chúng ta để chúng ta tham khảo đó và với cái đường cầu này thì à, chúng ta lấy ở giải tư các bạn nhé ở giải tư ở giải tư thì à, con số đây giải u ừ, giải g1 g2 g3 các bạn giải thứ ba thì con số cuối cùng chúng ta cũng lấy con số 2 đúng không ạ và chúng ta ghép với giải à, xin lỗi các bạn mình có à, mình đã bị nhầm vào điều này xin lỗi nhé đây tiếp tục ở giải tư các bạn nhé Đây, ở giải tư thì ờ, chúng ta lấy con số thứ hai là hai các bạn nhé. Chúng ta có con số 2 đúng không ạ? Có con số 2. Và ở giải g ba chúng ta sẽ lấy con số thứ ba thứ hai của giải g ba đúng không ạ? Đây và hai con số này các bạn để ý nhé đây là giải tư đúng không ạ g một, g hai, g ba đúng không ạ g hai thì chúng ta lấy con số à, cuối cùng và g3 thì chúng ta lấy con số thứ hai của g3 đúng không ạ à, chúng ta sẽ ghép đây thành con 23 23 lô tô cho à, tuần tiếp theo đó thì à, như ngày hôm nay thì mình bắt thì à, mình sẽ tuần tiếp theo mình sẽ đánh đó là con 23 đó ạ 23 thì uh, các bạn cũng đã biết rồi lên ngày tiếp theo thì đây còn 23 của chúng ta đã nổ còn 23 của chúng ta đã nổ tương bừng đúng không ạ đổ tương bừng cột 23 đúng không ạ thì tiếp theo chúng ta sẽ ở giải tư chúng ta sẽ có con số đó là con số 4 à, xin lỗi các bạn là con số 6 xin lỗi con số 6 đúng không ạ và đây con số 6 và giải à, tư uh, g 2 chúng ta có số 1 đúng không đây con số 1 và con số 6 lại chúng ta sẽ có con lô à, 61 chơi trong ngày tiếp theo đó 61 61 đúng không thì à, kết quả ngày hôm sau à, chúng ta cũng đã nổ tương bình con 61 đây con à, 61 đã nổ đúng không ạ và tiếp tục ở giải tư à, chúng ta có con Tiếp tục ở giải tư chúng ta có con số có con số 9 đúng không ạ? Có con số 9. Và con số 0 số 9 và số 0 đó. Đây. 9 và 0 thì chúng ta sẽ có con 90. À, chúng ta sẽ có con lô 90. Wow, 90 chơi trong ngày tiếp theo. để tiếp tục tiếp tục lên ngày hôm sau chúng ta nổ con 90 đúng không ạ? 90 đã xuất hiện ở giải. Lô của chúng ta đã xuất hiện con số 90. tiếp tục thì ờ, ở giải tư các bạn nhé tiếp tục ở giải tư thì chúng ta sẽ có con số có con số 0 đúng không? và con số 2 thì chúng ta nối lại có con số lô 02 cho trong ngày tiếp theo đó thì sang ngày hôm sau thì chúng ta đã nổ con 02 02 đó. ngay là giải đầu luôn như vậy thì theo cái đường cầu này thì à, chúng ta tiếp tục bắt ở cái giải tư này các bạn nhé ở giải tư này thì chúng ta sẽ có con à, số 0 số 0 và con số đây tiếp tục là con số 0 thì chúng ta sẽ có con kép 00 à, chơi cho ngày mai các bạn ép không không chơi cho ngày mai các bạn nhé đấy sẽ có con số kép không không chơi cho ngày mai thì à, à mình chia sẻ cũng khá là dài rồi thì cái đường cầu à, cũng khá là dài và cũng như à, thời gian không có nhiều để chia sẻ tất cả các cầu cho tất cả mọi người được thì mình sẽ đến phần à, chốt số cho tất cả mọi người đúng không ạ rồi thì mình sẽ đến phần chốt số công khai cho tất cả mọi người đó là tây ninh ngày mai chúng ta sẽ có lô 54 và 45 đúng không ạ rồi an giang theo cái đường cầu rồi ngày hôm qua mình chỉ thì mình bắt cho các bạn con lô à, 00 và lót 88 Bình Thuận thì mình sẽ có con lô đó là con số à, 08 và 80 rồi ờ, đầu đuôi cho ba này còn có con 55 87 78 và con 45 54 56 và 65 rồi à, trên đây là những con số tham khảo cho tất cả mọi người chơi vào máy may ngày mùng ngày thứ năm ngày mùng 9 tháng 2 năm 2023 thì tất cả mọi số mình chia sẻ là hoàn toàn miễn phí anh chị em đi qua thì mất chút thời gian để lại cho kênh và nút like cũng như ấn lên cái ấn lên cái kênh ủng hộ mình và xin kính chào và hẹn lại tất cả mọi người à, chúc cho tất cả mọi người chúng ta sẽ luôn luôn gặt hái thành công luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống xin kính chào và hẹn gặp lại